Báo động Việt Á cháy tới Quảng Ninh, thiêu rụi thêm 5 quan tham, điểm mặt những ai. Vụ Việt Á đang tiếp tục cháy, không những cháy từ Nam ra Bắc mà còn cháy từ trên xuống dưới. Hiện nay tứ trụ đang cho thấy ít nhất 3 trong 4 người có liên quan ít nhiều đến Việt Á. Phải nói rằng vụ án Việt Á quét lần lượt qua các địa phương, qua các ban ngành, không tha ai, không bỏ ai. Đến ông cụ 78 tuổi Nguyễn Phú Trọng cũng bị thì ai còn thoát bây giờ. Vào ngày 13 tháng 6, ngọn lửa Việt Á đã cháy đến Quảng Ninh và càn quét quan tham ở tỉnh này rất mạnh. Ngày 13 tháng 6, ông Phạm Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh bị xem xét trách nhiệm do các sai phạm xảy ra tại thị xã Đông Triều trong việc mua sắm kit xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á. Thời điểm đó, ông Thành là bí thư thị ủy, chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã. Đây là hình ảnh ông Phạm Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đang bị xem xét trách nhiệm liên quan đến vụ Việt Á. Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh chủ trì cuộc họp Ban thường vụ tỉnh ủy vào ngày 13 tháng 6 để xem xét thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm tại thị xã. Theo báo chí nhà nước của đảng thông báo thì Ban thường vụ tỉnh ủy đã thảo luận và quyết định thi hành kỷ luật đối với Ban thường vụ thị ủy Đông Triều nhiệm kỳ 2020-2025 bằng hình thức cảnh cáo do có vi phạm, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phòng chống dịch COVID-19. Liên quan đến vi phạm này, Ban Thường vụ tỉnh ủy Quảng Ninh đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với bà Nguyễn Thị Thanh Hảo, trưởng phòng tài chính, kế hoạch thị xã Đông Triều và Đào Thị Kim Dung, trưởng phòng y tế thị xã Đông Triều. Trước đó, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Quảng Ninh cũng đã xem xét quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Triều, ông Dương Thành Trung, Phó trưởng phòng Tài chính Kế hoạch thị xã Đông Triều. Thi hành bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng đối với ông Nguyễn Xuân Tiến, nguyên bí thư đảng ủy, nguyên giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều và ông Nguyễn Thành Định, Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều. Đây là hình ảnh cùng chung số phận với ông Phạm Văn Thành còn có thêm 4 người nữa. Như vậy là Quảng Ninh đã kỷ luật tổng cộng 6 người bao gồm Phạm Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Thị Thanh Hảo, trưởng phòng Tài chính Kế hoạch thị xã Đông Triều, bà Đào Thị Kim Dung, trưởng phòng Y tế thị xã Đông Triều, Nguyễn Xuân Tiến, cựu bí thư đảng ủy, cựu giám đốc trung tâm y tế thị xã Đông Triều, ông Nguyễn Thành Định, phó giám đốc phụ trách trung tâm y tế thị xã Đông Triều tổng cộng là 5 người. Thực ra, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Quảng Ninh làm theo lệnh của Ủy ban Kiểm tra Trung ương do ông Nguyễn Phú Trọng đứng đầu. Lần này, ông Nguyễn Phú Trọng cho vét ngược, vét xuôi để tránh có một số cá nhân lọt lưới. Đứng trước tiên, quan chức Cộng sản Việt Nam thì họ vẫn coi trọng đồng tiền là trên hết. Họ sẽ tìm mọi cách để tư lợi. Vấn đề là trời kêu ai nấy dạ. Ai bị gọi tên thì chấp nhận bị tù tội thôi bởi nếu không hùa theo đám đông quan tham để trục lợi thì sẽ bị loại thải mà hùa theo thì có ngày cũng bị đưa ra trước vành máu ngựa. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo tỉnh ủy Quảng Ninh ra tay. Vụ án Việt Á chưa có quan chức nào bị kỷ luật mà không bị bắt. Năm quan tham này rồi cũng sẽ tra tay vào cổng số 8. Tuy nhiên có một điều là những người này sẽ khó mà hối hận vì đã tham tiền mà gây ra cái chết của nhiều bệnh nhân Covid vì họ đã phải sử dụng những kit test Covid giả. Họ chỉ biết trách họ xui thôi chứ khó mà ăn năn cho được. Từ vụ án Việt Á đã phơi bày ra hết sự thối nát của Đảng Cộng sản Việt Nam. Họ, những người lúc nào cũng vỗ ngực vì dân, nhưng thực tế thì họ ăn của dân không chừa một thứ gì. Họ ăn bất chấp, bất chấp sự khốn cùng và bất chấp cả tính mạng người dân vô tội.